Đây là cháy chung cư uh, Copmark ở Copmark Hà Đông, quận Mô Lao Hà Đông, Hà Nội. cái này là cháy tầng mấy anh tầng 18 18 trên trên đấy là dập chết dập dập ở trên tầng 18 chứ anh với lại thì cảm giác nó tắt rồi nhưng bây giờ nó hiện tại nó khói à cháy là quay cái nhà thôi chị làm đèn nát nhỉ cái này mà cua ai phát sáng đến đây quay à? Ờ. Sáng dạ. quay tí. Ở trên cái đường chết quay thành một ờ. cướp. Ở đây ở trên á? Ờ, ở trên đây xuống. Thế, thế trên đấy bây giờ cháy cháy một ờ, một một phòng hay cháy mấy mấy nhà? Ờ, một phòng thôi. Một nhà. Nhưng nhưng mà cháy bình ga à? hay là cháy chập điện? Chập điện. I nhiều mà

bao gồm bao gồm bao gồm Ở đây chưa thấy phun nước dập Như các bạn ạ Cơn cháy nó đang ờ, cháy rất là to này là cháy tầng 18 Nổ kính rồi, nổ kính rồi Có những cái tâm kính rơi rất là mạnh, nặng Ai miếng bốc đấy rồi còn mẹ đừng lên hết đâu ấy. Rồi. Đi rồi. cái này là cái tầng bao nhiêu hả em 18 á à cái bình ga hay hay chập điện em em không biết em có biết đâu em đang ngồi ở trong phòng tự nhiên mọi người chạy thì em cũng chạy luôn em em ở trong tòa nhà em ở tầng 2 à tầng 2 á thế tầng 2 có khói không em nó biết được chân ga gối đêm bắt đầu nó cháy bàn ghế xong rồi ờ, ờ, ờ. bởi vì là từ chân ga nó trúng kính nó bay vào người là ấy đi bởi vì không phải là nói là đứng đây kính nó rơi xuống nó bay nó bay đấy đi đi ra ngoài đây đây anh em ôi kìa ôi kinh quá nhỉ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 Rồi cái xe này không lùi vào được Đó là dây hoài cứu hỏa trong đấy rách mẹ Đây ở trên tầng, Bạn ra dây rách mẹ không không sao đâu ra đi ra không chị chị ra đi anh không khói ra tất cả anh em hết vâng, tất cả anh em đâu hết dạ, rồi về chưa ra ba bây giờ tăng cường đâu hết rồi người nó đặc tính này đúng rồi người ta đặt kính để à, cho uh, vừa nãy em còn nhìn thấy ông ở trên tầng trên đấy là tầng 19 đấy này anh nhìn thấy cái khói nào tầng trên đấy còn mở cửa là ông xuống không nhìn xuống nó lại đóng vào lại mở ra lại đóng vào <laughs> xong chạy nhà hay là ông chạy xuống rồi đứng <laughs> chạy từ tầng 5 tầng 6 xuống thì không có gì nhưng mà giờ lên đến tầng 18 thì không có khói nhưng mà từ tầng 7 giờ xuống là không khói khói ở trong thang máy máy ra đường nó hút Cái này cháy từ mấy giờ anh? Cháy được một nửa tiếng rồi đấy Hơn tầm một rưỡi Cháy cháy điện hay là là bình ga dạ. Điện hay bình ga Không có vào đâu mà trong khói đen có nhìn thấy gì đâu tất gia đình đấy thoát ra hết rồi nhỉ? Còn cái phòng ờ, có lẽ lẻ bốn này có hai mà là trong đấy bảo đóng cửa trong này Với xong rồi có cứu hỏa ông lên ông ấy ờ, Đúng rồi rồi đấy đấy đấy đấy kính cười ấy. không có lửa cái nhà nó rồi bảy mấy mình phải phát để không bảo hai Ờ, bà được cái chụp đây rồi, bác bác bà sắp bằng, còn bác còn xem bà Ờ, được chơi không anh? Thoải mái Thoải mái Em tưởng không được Không quan đi chơi đâu các bạn lại năm Thank you. không không phun nước anh nhỉ Oh,